Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc Thủ tướng đang bị bao vây Vụ án liên quan đến công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ngày một bị đem ra ánh sáng và đánh tới tấp Ở trong nước, ông Tô Lâm cho đánh bà Nhàn ở hai hướng Một là từ Đồng Nai, nơi mà công ty IEC của bà Nhàn dính đến gói thầu ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai Ông Linh Văn Nơi đang hỗ trợ Bộ Công an đánh hướng Bắc với gói thầu cung cấp vật tư y tế liên quan đến Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Như thông tin mà tờ Thể báo chấm đã phân tích, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân viên tình báo thuộc Tổng cục 2 đội lốt doanh nhân. Lẽ ra bà Nhàn nên ít hoạt động ở các gói thầu lôm côm trong nước mà tập trung vào các gói thầu cung cấp vũ khí hàng tỷ đô la từ Israel. Tuy nhiên, vì không hãm được lòng tham nên dường như phe ông Tổng đã khui ra các gói thầu của công ty IC trong nước. Bài học Thượng tá tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm bị khui vì công ty Bình Phong vẫn chưa thấm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn đã dẫm ngay vào vết xe đổ của một đồng nghiệp ngành tình báo. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang cho đánh mạnh vào vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cũng có ý kiến cho rằng nếu bà Nhàn không dính vào làm ăn trong nước, ông Tổng không thể vin vào đấy mà truy nã bà Nhàn cho được. Khi bà Nhàn thì chăm chú vào môi giới buôn bán vũ khí thì ông Tổng không dám khui vì nó chứa rất nhiều bí mật quốc gia mang tính chất phòng thủ. Bà Nhàn tham quá, hóa thầm. Cũng chính vì lòng tham muốn hốt những gói thầu nhỏ trong nước này mà ông Tô Lâm đã dò theo bước chân của IC để đánh tới tấp. Với dự án gói thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh với mức tổng đầu tư là 1.904 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 10, ông Tuân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã xác định IEC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu. Đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá để IC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị lên tới 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu kết luận là khoảng 152 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Được biết, ông Tô Lâm cũng đang xác định 3 mục tiêu chính để tấn công vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hai mục tiêu nổi và một mục tiêu nhầm. Hai mục tiêu nổi là đẩy mạnh hơn nữa các vụ án tiêu cực tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai và đẩy mạnh điều tra sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính khi đó đang là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này. Còn mục tiêu thứ ba là ông Tô Lâm cũng đã tung cảnh sát chìm, đội lất nhân viên ngoại giao tại các đại sứ quán, lãnh sứ quán ở châu Âu, dò la tin tức về nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bắt cóc nếu biết được nơi ở chính xác của bà. Cũng phải nói rằng khi chưa có được đối tượng trong tay, ông Tô Lâm vẫn đang chuẩn bị cho tội chứng rất kỹ để chờ khi tóm được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hồ sơ điều tra đã hoàn tất và sẵn sàng đưa ra truy tố. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là áp lực rất lớn với ông Tô Lâm bởi nếu chậm là phe ông Tổng sẽ không làm gì được ông Thủ tướng cả. Có thể nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tử huyệt của ông Thủ tướng mà bà Nhàn trốn kỹ là ông Thủ tướng sẽ an toàn. Còn nếu để bị lộ xem như sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng khó mà cứu chữa cho được. Có vẻ như hiện nay ông Thủ tướng vẫn rất an toàn nhưng thực ra ông không thể không lo bởi ông Tô Lâm là người rất giỏi bắt cóc người từ nước ngoài về trong nước để quy án. Phan Văn Anh Vũ, Trương Duy Nhất và Trịnh Xuân Thanh là những thành tích đáng nể của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy lùng nơi ẩn náu. Có người thì cho rằng ông Thủ tướng bị vây vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu không đáng ngại